lô đất cách à, Hà Quy Giáp khoảng 30 à, mét từ vị trí này chúng ta có thấy trục đường chính Hà Quy Giáp lô đất có hướng à, Đông Bắc và được chủ gửi bán với giá là 4 tỷ 200 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ bớt một ít lọc cho khách hàng thiện chí xung quanh lô đất thì cũng đã được xây nhà cao tầng rất là nhiều lô đất thì nằm trên một con hẻm thông và cách trục đường chính Hà Quý Giáp khoảng hơn 30 mét ở đây thì quý anh chị có thể xây được 4 tầng nha thuận tiện để quý anh chị à, xây à, khách sạn hoặc là mở văn phòng công ty thì rất là tuyệt vời từ à, vị trí đầu đất chúng ta đi khoảng 50m là tới trường cao đẳng điện lực và khoảng hơn 1 km là về tới Gò Vấp và khoảng 3 đến 4 km là về tới sân bay Tân Thiên Nhất một vị trí khá là đẹp cho một lô đất có diện tích là 4 x 23 full thổ cư và được chào bán với giá là 4 tỷ 200 triệu